mình giao luôn xin uh, được hát tặng em bài uh, hình bóng của mây nữ đứng lên luôn đó dạ. cho dạ. bạn có khí phách coi nếu hạnh phúc có trên trần gian không không không không hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá đó nhìn mặt nhau mà hát cho nó thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương Từng giây phút em đêm Chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi Nếu không có em trong đời anh Thì ngày qua với anh chỉ là Kỷ niệm và buồn vui Cùng nỗi nhớ ghép lại những làng đầu Mất một bóng hình ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bỗng chân gặp nụ cười gương vui muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiền về giữa đêm anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi lại giờ cao trao đôi cánh tay mà không sao giữ lại chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa à. trời ơi yeah, quá dữ luôn quá à. dạ quá dữ anh hát hay quá rồi dạ. đáp lại liền em ờ, gái à, nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở, ờ, ở miền tây thôi ạ à họ thương nhau mấy núi cũng chèo mấy sông cũng lội ờ, họ chứ mấy sông cũng lội mấy đều em cũng qua hay <laughs> trời ơi dạ vò cũng hay mà <laughs> dạ em cảm ơn anh ừ. Rồi mời em trai à, giới thiệu về mình Lời đầu tiên em chào à, anh Linh Em chào à, chị Vân Chào em à, Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay Em là Ngô Hồng Đức Hôm nay 24 tuổi Nghề nghiệp là bộ đội <laughs> à, Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh Em đến đây đây tìm người yêu đúng không dạ. <laughs> rồi mình giới thiệu về bản thân coi nào dạ trước hết thì cho con xin phép được uh, chào chú Quyền Linh chào cô Hồng Vân và chào người bạn uh, ở bên kia con xin tự giới thiệu con tên là Nguyễn Thúy Duy năm nay con uh, ờ, 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ à. và hiện tại thì con đang sinh sống học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh công việc hiện tại của con là con là biên tập viên trong một tạp chí ạ à. mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội thật ra thì ờ, trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ à. tuy nhiên thì ờ, có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì ờ, nên là con không có thể tham gia thi được và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ à. với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là à, kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô <laughs> bây giờ đức giới thiệu uh, chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè về cái ờ, ưu điểm của em thì ừ. làm được những công việc như nội trợ trong nhà <laughs> nội trợ nấu nướng ha dạ nấu ăn thì ờ, em không có nấu được nhưng mà như giặt vũ chén bát nhà cửa là lo được mấy của em thì hay rụt rè như hiện tại trên đây là <laughs> rụt em, rè à? dạ gặp đối là... phương thì em nhét ừ. có có hút thuốc hay là có rượu bia gì không đất em không có rượu bia hút thuốc thì à, lúc trước em có hút mà rồi bỏ rồi bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè ưu điểm của con là một người khá khá là à, hoạt bát vui vẻ và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao à, và con rất là thích tạo động lực cho người khác mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và à, mình cũng có niềm vui ạ à. còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ à. thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. À. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. À. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Ừ. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè, à, vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. À. Rồi, dạ. trời cái đó là quá hay luôn đó. <laughs> dạ. vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái uh, uh tình sử của mình đi con có mấy mối tình rồi <laughs> thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ đó cô à vậy hả sớm nở tối tàn á hả <laughs> dạ đúng rồi ạ chỉ là mối tình thời cấp 3 say nắng đồ này kia dạ, nọ dạ ừ. đúng ạ đó nhà trai ơi nghe chưa cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó chưa có mối tình nào hết ừ. ừ. em trải qua mấy mối tình rồi em trải qua hai mối tình dạ, mối đầu tiên thì thời cấp 3 mối tình thứ hai em thì cũng được một năm lý do, do tại sao chia tay lý do là em uh, đi học ở xa em học ở đâu em học uh, tại nha trang mới ở tây ninh vậy là yêu xa ở đó bây giờ đức yêu vẫn xa. ở tây ninh bây giờ nó cũng xa đó ờ con ừ. quan niệm như thế nào con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không có chịu đựng được không trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái cái tình yêu lâu dài con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ à. à, chỉ cần cao trên mét ờ, sáu mươi lăm là được ạ à. dạ cũng là dưới dạ cao mét sáu lăm hả dạ anh này hơn mét sáu lăm đó <laughs> thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ ốm ốm chút xíu hả <laughs> này cũng không được ốm lắm nói chung là tròn tròn dạ tròn tròn thì dễ thương nhẹ à. nhàng thôi không có à, dạ. đâu sao nữa nè dạ con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà à, tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa à. sọc sọc ngang ngang á là yên tâm quân đội là mấy cái đó không dạ. có dạ. rồi ờ, gương mặt ưa nhìn là được ừ. à con không thích điều gì ở đàn ông cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm với hai nữa đó là sự lừa dối và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ đậu tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó vô <laughs> dạ. tâm mà lừa dối tứ đậu tường nữa thôi dạ. bó tay rồi để tôi qua tôi dạ. hỏi đồng chí đức đây đồng chí đức là hot boy đó nhưng mà đồng chí đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó ví dụ như cao trên mét sáu nè là mình cao nhiêu dạ em cao ờ, một mét ờ, bảy mươi hai rồi có tứ đổ tường không sao mà tứ đổ tường dạ hỏi chi câu này mình khẳng định liền không cần gì hỏi để cho bạn từ đầu rồi không? ừ không rồi ừ. bạn có vô tâm không làm gì có không không có có mạnh mẽ không dạ, cái này không. chưa biết <laughs> có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng rồi bây giờ hỏi đức nè giờ đức thích ờ, cái người con gái bên đây phải như thế nào mà bạn gái nó cũng không cần ờ, phải ờ, đẹp quá đơn giản cao từ một m sáu mươi trở lên có luôn không cần ờ, mập hay ốm vừa vừa người đúng dạ, không vừa vừa người có luôn quan tâm cho người xung quanh đúng xung không quanh. có luôn rồi có phải phải về làm dâu không dạ tất nhiên là có vậy làm dâu tây ninh ha về tây ninh làm dâu ha hỏi cô gái khi có thể làm dâu được không dạ nếu mà sống chung với ba ừ. mẹ thì càng vui vui đó hả <laughs> dạ ừ. làm dâu ba mẹ làm dâu quân đội nữa. dạ <laughs> dạ thôi hôm nay đi, là mình đi với ai à dạ thưa cô thì ờ, hôm nay con đi với một người ờ, bạn thân của con ạ à. rồi à, chào dạ, bạn rồi. thân cái... Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ à. à, Em là bạn của chị Duy nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng thì cái vẻ cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Vi rồi và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. À. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ à, biết biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À. à, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. À. Thì là Duyên thì cứ cho nhau cơ hội đi ạ. À em đã có ờ, người yêu chưa dạ chưa ạ chưa hả dạ vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nhé dạ dạ cảm ơn cô rồi em đi với ai dạ em đi với uh, dượng của em à, ờ, dượng. đồng dạ, nghiệp của cơ quan à. bây giờ uh, cho dượng uh, phát biểu trước đi xong rồi mời thủ trưởng uh, thủ trưởng nha chào anh Quyền Linh chào chị Hồng Vân cùng uh, tất cả quý vị có mặt ở đây à, mình là dượng của em đức dượng là là là anh em cột chèo với ba dạ dạ à. dạ à, đức thì à, ở nhà thì rất là hiền nhà thì có hai anh em mà em thì à, cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi còn ba mẹ đức thì rất là dễ dượng năm thấy thì à, được rồi đó mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền tây dạ cảm ơn dượng thấy được ha mời thủ trưởng ạ à. dạ, xin chào hai mc huyền linh và hồng vân Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn muốn hẹn hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì à, qua cái à, quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì à, chúng ta nó thấy đồng chí là là hơi rụt rè nhút nhát cụ thể trước đám đông mà đặc biệt hơn là phụ nữ bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn là có trách nhiệm uh, hy vọng rằng uh, hai bạn sẽ ờ, báo tin vui cho đơn vị sớm nhất cảm ơn thủ trưởng cảm ơn thủ trưởng ừ, thôi bây giờ mình nói nha bây giờ mình mở rào ha rồi mở rào cho hai bên gặp mặt nào đầu tiên quà gì nữa nè trái tim mang hình viên đạn khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà ờ, núi là mình biết là ờ, có tín hiệu rồi đó mua quà này à dạ em cảm ơn anh ạ ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh thì đây là đặc sản của quê em thì à, tặng anh một chút vị mặn của kiên giang nha dạ, dạ. à, và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút à, em là biên tập viên thì chuyên viết uh, về rất là nhiều tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình à, đặc biệt là nói lại những cái gì mà anh sẽ quên cảm ơn em <laughs> dạ ừ đức ơi đức nói cho bạn biết sao mà đức tặng đồng hồ vậy dạ cái này ờ, món quà của em làm thì ờ, đây đây là đó là hai hai cái trái tim trái tim lớn nhất ờ, nó đầy đặn nhất thì uh, em dành cho bạn còn uh, nửa trái tim còn lại thì uh, của cả hai ồ oh, đó nha yeah. thì lần đầu tiên uh, em uh, anh gặp em em dễ thương uh, hơn anh tưởng tượng <laughs> dạ em cảm ơn anh à, còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì à, thật sự là nhìn anh rất là chín chắn cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó sự chân thành mình rất là chân quý về cái điều này anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ ừ, à, nói lớn lên coi em cứ à, hỏi à, dạ theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vượt với nhau á đó là gì ạ theo anh cái điều mà quan trọng nhất ờ, khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau chia sẻ quan tâm vui buồn cho nhau dạ dạ như thế là đủ rồi ạ à. <laughs> anh thấy em là một cô gái ờ, khả ái biết chia sẻ biết quan tâm ờ, đức mong gì đức mong cổ làm sao anh ờ, mong em là sẽ ở bên cạnh anh <laughs> dạ <laughs> thôi ờ... ừ ờ, ơi ờ, không vậy trời ơi còn mà hát muốn ờ, dành tặng cho em ấy dạ ngày em... hôm nay dạ dạ em sẵn sàng đứng lên dạ tiếng về của ấy hát rồi nắm nghe. tay hát rồi đúng rồi đó thoải mái lên nhìn của lên nào ừ. nắm tay rồi hát rồi coi mình giao lưu xin được hát tặng em bài hình bóng của mây nữ đứng lên luôn đó dạ. cho dạ. bạn có khí phách coi nếu hạnh phúc có trên trần gian không không không không hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá đó nhìn mặt nhau mà hát cho nó khi hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại những lần đầu mất một bóng hình ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bỗng chợt gặp nụ cười gương vui muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiền về giữa đêm anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi lại giờ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa à. trời ơi yeah, quá dữ dạ. luôn dạ quá dữ hát hay quá rồi dạ. đáp lại liền em gái à, nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở, ờ, ở miền tây thôi ạ à họ thương nhau mấy núi cũng chèo mấy sông cũng lội ờ, họ chứ mấy sông cũng lội mấy đều em cũng qua hay trời ơi dạ vò cũng hay mà <laughs> dạ em cảm ơn anh ừ bấm nút được rồi đó linh đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng đấy nào Trời tay ơi, Linh nhau ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mình Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á thực sự mà nói luôn hai nửa ti trái tim nó đã hòa là quyền với nhau ha rồi bây giờ là đến màn hồi hộp nhất đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người à, con gái của mình Vén ừ. tóc nhẹ nhàng Tăng tăng tăng tăng Tăng tăng tăng tăng <laughs> bên má này đó má nào cũng được nhẹ nhàng lên để tự trẻ nó làm đi vân nó đang rối để mình phải nó. chỉ không ở má ở, ờ, ở má mọi người ơi ở, ờ, ở má chứ không phải là ở tráng ở tráng là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó còn đây là ở má rất là Đừng nhẹ nhàng thưa quý vị